mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox chùm shop nha. Ai ăn bánh mì không? Ai ăn bánh mì không? Ờ. Trời ơi mấy bạn bạn ơi hôm nay các bạn muốn ăn bánh mì cùng với mình không có bạn nào thích ăn bánh mì không hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha chứ mình là mình không nha các bạn mình không thích bánh mì một tí nào hết mấy bạn ơi Các bạn có biết sao không bởi vì á hôm nay á mình hết tiền rồi chơi mình mới phải ăn bánh mì đó mấy bạn chứ thật ra mình đâu có thích bánh mì đâu bởi vì là bà sammy bà lấy hết tiền lương của mình rồi bà đi mua quần áo nè giày dép nè bà cho tôi mỗi ngày có một viên kim cương bởi vì cho nên tôi mới ăn bánh mì sống qua ngày đó mấy bạn thôi không sao có bánh mì ăn là may rồi rồi thôi nói chung ai biểu có người yêu làm gì có người yêu phải đi giao tiền thôi chứ giờ sao đúng không Ủa, khoan từ Ủa, chỗ này tự nhiên cái bãi đất trống rồi Có ông ăn xin nào nằm ở giữa đường vậy trai à, khoan Cái ông ăn xin này ờ. sao nhìn quen quen ta ờ, lại không đi qua Lại bà đi lại Ai đâu có cái ông này Do luôn Lấy đúng Ủa? Đây đây đây đây là cây roi mà Ủa cây ơi sao sao sao bạn lại ra đông nổi đây Sao mà quần áo rách rưới rồi Sau đó là nằm ở giữa đường vậy cây Ủa Ủa giọng nè Giọng ai quen quen này Mình ờ, nè không cần nè Phong ơi cho mình cho mình tí đồ ăn đi Phong ơi mình đói ôi ôi bạn bạn bạn bạn ngồi dậy đi để mình đỡ bạn dậy nè để mình đỡ bạn dậy rồi rồi bạn bạn ngồi dậy đi <laughs> trời ơi bạn bạn <laughs> bạn bị sao vậy nè nè mình mình có nửa bánh mì nè mình cho bạn ổ nè đó bạn bạn bạn ăn đi <laughs> không rồi mình buồn quá mấy ngày rồi mới có Ủa? người quan tâm tới mình luôn á bánh mì ngon quá bánh mì ngon quá ôi ơi từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh ăn à. ăn từ từ thôi có chừng mắc ngạn đó ủa mà khoan từ tại sao bạn lại nằm ở giữa đường thế này ủa mình nhớ là bạn cũng có nhà cửa mà sao tiên bạn lại nằm ngoài đây mình nhìn bạn hơi thảm quá vậy bạn biết sao không sao mình bị simi đuổi ra ngoài á hả cái gì simi đuổi bạn ra khỏi nhà ủa, ủa mà, mà khoan từ tôi tôi nhớ là bạn với lại sim là thương nhau lắm mà sao tự nhiên bạn lại bị đuổi ra khỏi nhà cái câu chuyện nó dài lắm mình kể bạn nghe nè bữa hả? mình lỡ á, là mình lấy cái tiền quỷ đen của mình ra để mình đi mua đồ xíu thôi nhưng mà tự nhiên bà sim phát hiện ra bà đánh mình quá trời luôn không nhận vậy ra bà còn không cho mình một cái đồng bạc nào hết trơn hết á nên là bây giờ mình đâu có đồng nào để mình đi mua đồ ăn đâu ủa trời ơi sao mà bạn tơi tạp quá vậy simi đuổi bạn bạn ra khỏi nhà đã không cho bạn một đồng tiền nào hết bởi vậy cho nên bây giờ bạn đi ăn xin luôn hả ờ, trời nói bạn nghe nè phận con trai 12 bánh nước khổ lắm bạn ơi kiếp mình á là tới đây là thôi xong rồi người vợ mình cưới phải người vợ á ba chăng rồi đúng rồi đó mình nói bạn nghe à thôi bạn đừng có yêu simi nữa hiểu không bạn yêu làm gì đó khổ vậy đó bây giờ mình nói bạn nghe nè hey tính ra là cái bà Simmy này quá đáng thật sự luôn các bạn hey, đâu có giống như Sammy của mình à, yeah. dù gì Sammy của mình á biết mình giấu quỷ đen nhưng có bao giờ đuổi mình ra khỏi nhà đâu các bạn thấy không có điều là không cho mình ăn gì cho mình ăn bánh mì hoài thôi ê nhưng mà không sao cái đó nè bây giờ mình có cách để giúp bạn rồi mình thấy bạn vậy mình sót quá cái gì bạn có cách hả cái gì cái gì cái gì cái gì ờ à, đây đây đây từ từ bình tĩnh để mình nói bạn nghe nè bây giờ bà Simmy á bà lấy hết tiền lương của bạn đúng không vậy thì bây giờ mình đúng sẽ rồi. giúp cho bạn lấy lại tiền lương của bạn trời ơi tao lao các à. bạn ơi hôm bữa mình lấy cái bà có xíu quỷ đen thôi mà bà đuổi mình ra khỏi nhà rồi bây giờ mà mình lấy nữa bà cạo đầu mình luôn đó thôi trời mình nói bạn nghe nè bạn á nha là bạn lấy trộm quỷ đen làm gì mà bạn lấy trộm, trộm lộ liễu quá cho nên bà sim bà mới phát hiện ra còn mình á mình có cách yên tâm đi theo mình let's go có chết rồi đúng đi rồi ơi. đi theo mình rồi cây theo mình vô đây yên tâm có mình ở đây mình bảo kê bạn không sao hết của bạn đâu rồi dạ. vô nói nhỏ nhỏ rồi bạn nói nhỏ nhỏ rồi để mình coi chừng coi trời ơi bạn thiệt nhát gan ra luôn cái này là tiền lương của bạn mà bạn phải dùng lên chứ tại sao bạn nhát gan quá vậy đâu bà sim bà hay giấu tiền lương của bạn ở chỗ nào đâu ở chỗ nào hả đây đây đây đây đây mở cái gương này ra trời ơi tiền lương của bạn luôn oh my god cái gì vậy sao mà bạn Trời cái gì mà bạn bạn có nhiều tiền lương vậy? Ok thôi được rồi, không sao hết. Tiền này tiền của bạn, lấy hết luôn cho mình. Yên tâm của mình ở đây, lấy đi bạn. Ủa, cái gì bạn có chắc không vậy? Lấy, lấy đi, nha. lấy đi, đúng rồi, lấy hết luôn cho mình. Đây mình lấy phụ bạn nè. Như có ai đó tiền thì phải. À, Sammy. Ủa sao Sam Sammy? Ủa sao bà ở đây? Tôi ở đây, tôi thấy hai người ăn cắp tiền của tôi nè. Trời ơi, nè nè. Chưa chật. Nè nè nè tiền nào là tiền của bà đây chính là tiền của anh em bọn tôi bọn tôi làm cực khổ nguyên một tháng trời mới có tiền lương vậy mà mấy bà bà với simmy á lấy hết tiền lương của anh em bọn tôi tôi thì tôi không nói đi chứ còn Kairon bà nhìn cái đó đi trời ơi Kairon bây giờ á <laughs> tàn tạ tơi tả thế này nè bà không thấy thương hả à? nhưng mà vấn đề là ông không nghe sao tiền của mấy người cũng là tiền của tôi tiền của tôi cũng là tiền của tôi chứ bây giờ nghe hả à án y hệt như trai em trong chuyện Doraemon luôn á Thôi tôi không có nói nhiều Từ nay anh em bọn tôi sẽ dùng lên Bọn tôi sẽ không sợ Gọi là mấy bà con gái của mấy bà nữa Không sợ Không, không sợ, Không sợ Ờ vậy luôn á hả Đó, Caron thấy không Mình đã nói rồi mà Anh em chúng ta phải dùng lên Không có sợ với bà nữa hiểu không Đúng chính xác Bạn nói nhưng có chuẩn Nhưng mà đau không Ờ thì à, cũng à, hơi đau đau một xíu Nhưng mà không sao Dù gì á thì mình với bạn cũng đã can đảm dùng lên rồi mặc dù á là mình bị bà sam đấm ờ, gọi là tím con mắt với lại chảy máu mũi nhưng mà không sao <laughs> bây giờ á mình ờ, à. mình với bạn ờ, nhìn cũng không khác gì nhau lắm ha cay ha hai đứa mình giờ ra đường hết trơn rồi à, không khác chứ khác khác mình thì ít nhất không bị đấm còn bạn á thì con mắt của bạn cũng bầm rồi đó à, cũng cũng coi chừng nha à, thôi không sao không sao trời ơi bầm mắt xíu có gì đâu nói chung á là bây giờ anh em mình á nghèo như nhau rồi cho nên bây giờ nghèo như <laughs> nhau rồi bọn mình sẽ phải tìm cách nào đó để lấy lại tiền lương của bọn mình thì lúc đó bọn mình mới giàu lên lại được lúc đó hai đứa mình nó đi ra ngoài ở riêng luôn không thèm gọi là chơi chung với hai bả nữa hiểu không đúng chính xác rồi mình được rồi nghĩ ra một cái kế hoạch gì đó ha mình mới vừa nghĩ được một ý này rất là hay cay à ừ. được rồi bây giờ bạn hãy đi theo mình chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại tiền lương của chúng ta đi thôi bây giờ mình sẽ đứng đây canh à bây giờ hai cái ông nội phong cần mà cay ron dám tới đây lấy tiền lương của em mình á trời ơi, chém chém trời ơi mình mai ra trời ơi, mình ôi trời ơi sao bà này bà hung dữ dữ rồi trời <laughs> ghê quá à. ê phong ơi bây giờ mình phải làm sao đây bà sammy bà hung dữ à, bà cầm nguyên cái máy cưa kìa à, yên tâm đi có mình ở đây mà bạn lo gì à, để mình xem coi à rồi mình có cách này hay lắm nè bây giờ á bạn bạn xuống đây bạn xuống đây hey, mình nói bạn nghe nè mình đã có cách này rồi bây giờ nha mình sẽ hóa trang cho bạn ok bạn đứng im nha ok hóa trang hóa trang hóa trang ủa gì ủa gì rồi ok xong rồi đó cây ơi ủa cái gì mình biến thành cái bánh kem thiệt luôn hả ê mình biến thành bánh kem vậy rồi giờ sao đây hey, mình nói bạn nghe nè bây giờ mình đã biến bạn thành cái bánh kem rồi cho nên á bạn sẽ dễ dàng lẻn vào trong nhà sau đó lấy hết kim cương rồi hai đứa mình sẽ bỏ trốn yeah. hiểu không ờ ha đúng đúng đúng, đúng. tính ra đơn giản phải nhờ đơn chỉ giản cần mà. bây giờ á mình thầm lặng đi vô trong là mình lấy tiền là xong Đó, đúng rồi ok từ từ để coi coi bà sam bà đi đâu rồi nè từ từ ui bà vẫn còn ở đây bà vẫn còn ở đây lâu quá ta dạ tự nhiên bụng kêu rụt rụt vậy Ai, đói bụng quá à. chắc bây giờ phải vô bếp thôi để xem coi bếp có gì ăn nè ôi, đi vô hành bếp động, rồi hành động hành động hành động nhanh nhanh nhanh nhanh ok ok được rồi để bây giờ nào, ok ok vô đi bạn vô đi vô đi vô đi vô đi ok rồi rồi bây giờ mình đứng ngoài đây mình mình canh nha mình đứng ngoài đây mình canh nha ok rồi lấy tiền lấy tiền kim cương của mình yeah. Ờ, ủa sao lại có cái bánh kem vậy Phong ơi phải làm sao đi Phong ơi Ê, Chết rồi bạn ơi cay Ron bị phát hiện rồi ờ, Kai ơi cay ơi bạn bạn đứng im nha bạn đừng cử động nha bạn mà cử động là là là, là bà, bà, bà, bà phát hiện liền á đứng im nha ừ, tự nhiên đang đói có cái bánh kem đây ngon quá đừng đừng có ăn tôi đừng có ăn tôi cay ờ, ơi chạy đi cay chạy đi ơi tính ra cái bà sammy này thiệt bà hung dữ đáng sợ thật sự đúng không bạn kairon biết thành cái bánh kem vậy mà bà cũng gọi là lấy cái máy cưa bà cưa được hey, bây giờ phải làm sao đây ta hóa trang cũng không được bây giờ làm cách nào để có thể lấy lại được tiền đây uhm mình có cách rồi Xin giới thiệu với mọi người Tôi chính là Phong Cận TV Đầu gấu Đó mấy bạn thấy mình ngầu quá mấy bạn Trời ơi nhìn ngầu ơi ngầu Ủa mà cay sao nhìn bạn không ngầu thế nào vậy nhìn ngầu mà chỉ có phía sau thì nó hơi gấp xíu thôi nhưng mà phía trước vẫn ngầu yên ủa à, trời ơi đúng rồi ha tính ra là cay ro nó kiếm đâu ra cái bộ áo vest này vậy ủa đừng có nói là bạn lụm ngoài thùng rác đó nha chứ còn gì nữa trời ơi hèn gì cái bộ cái bộ áo vest gì đâu mà nó bị rách rưới tùm lum la thôi không sao cả mấy bạn có biết mình với Tyron đang làm gì không? Xin giới thiệu với bạn, bọn mình chính là những đầu gấu. Đó, bây giờ bọn mình đã biến thành những kẻ bắt nạt, những đầu gấu hung dữ và bây giờ nha, bọn mình á sẽ vô trong nhà của Sim, bọn mình sẽ bắt nạt bà Sam, bọn mình sẽ hù bả đúng không? Mình kiểu nói là bây giờ đưa kim cương đi không? Đó, Sammy là con gái cho nên chắc chắn là Sammy sẽ sợ bọn mình và sau đó sẽ đưa hết kim cương cho bọn mình. Yeah. <laughs> hợp lý không cay? <laughs> quá hợp lý bạn ơi, kế hoạch hoàn hảo. Kế hoạch quá hoàn hảo luôn. Được rồi, đi theo mình. Let's go. <laughs> Let's go. Được rồi cay trai ơi bây giờ anh em mình phải ngầu vô hiểu không ngầu vô thì bà sam mới sợ ừ, đây để mình nói cái giọng ngầu ngầu cho bạn nghe nè ừ à là giọng hùa ở ờ, nghe nghe sợ nghe giọng sợ mình đủ ngầu chưa giọng mình đủ ngầu chưa ngầu ngầu hợp lý đúng rồi Quá phải ngầu, ngầu vậy nha ok đó. để mình <clears throat> mở cửa ra mở cửa ra coi ai nhậu à, ờ, đang ngủ mà mà phá người ta vậy ờ sao sao tôi, tôi nghe giọng bà à. tôi cũng hơi sợ sợ cái ơi mở cửa ra coi ai ơi cứng mở lên, cửa cứng lên ừ ai vậy ai là ai hả hai anh là ai vậy tự quay thằng nhóc ờ cái gì thằng nhóc tính ra sammy là nữ các bạn ơi nhỏ nhóc ờ đúng rồi <laughs> nhỏ nhóc đúng rồi nè em gái xin tự giới thiệu với em gái hai bọn anh chính là giang hồ đó ờ, bọn anh đến đây để thu tiền dạ. bảo kê đúng dạ. không dạ. anh thấy là nhà của cô em hình như là bán bánh kẹo gì nè đó cho nên là bọn anh đến đây thu tiền bảo kê có tiền không được tiền mà thu tiền bảo kê trước giờ làm tôi sống có ai thu tiền bảo kê đâu tự nhiên ủa trước không có nhưng mà bây giờ có được không bây giờ nói thẳng nè có đưa tiền không có đưa tiền không đúng rồi lấy súng ra đúng rồi có đưa tiền không hả ờ, à, nè nè nè nè nè ừ. đừng có nói vậy nha đừng có xúc phạm nha mấy anh không có cướp mấy anh đến để thu tiền bảo kê không không đưa tiền đây cô em không chịu hợp tác ok đây đúng rồi Ôi, trời cửa luôn rồi khóa cửa luôn rồi trời thiệt luôn á tức ghê á bắn bắn bắn cửa cài bắn cái cửa ừ, mở cửa ra trời. ơi hết đạn luôn rồi mà không phá được cái cửa cay thiệt ờ, ờ, không sao không sao yên tâm có mình đây à mình có chuẩn bị một cái quả bơm đây để mình à, lắp vô cái cửa nè rồi cài đặt năm giây ok tít tít tít tít nổ bùng wow. <laughs> ok đi vô cay ơi đi vô ấy tự à cái cửa Uầy, em gái, em gái Quậy mặt ra đây Vô được chứ sao không Anh nói à, cô gái biết nè Bây giờ á, mấy anh không nói nhiều lời hiểu không Có tiền rồi đưa đây Không thôi là mấy anh phá luôn cái nhà này luôn Ờ, biết biết rồi Anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh Anh bình tĩnh nghe em nói anh ơi Để, để, để em lấy tiền liền Trời ơi, sợ quá Nhanh cay cay cay cay cay sợ kìa sợ kìa sắp sắp tiền rồi sắp tiền rồi về vậy vậy chờ em xíu ờ, lấy tiền nhanh lên lấy tiền nhanh lên cái bà già kia cái gì người em gọi ta là bà già trời ơi chạy đi trời ơi chạy nhanh lên chạy ra trời trời ơi trời ơi cái này là một bài học á cây ơi đừng bao giờ đừng bao giờ chơi con gái già hiểu không trời người ta mình nhớ người ta là con ờ, gái mà kêu là già xin lỗi xin lỗi bọn tôi xin lỗi bọn tôi ờ, bọn tôi không dám chơi bạn dạo bạn là cô gái xinh đẹp xin lỗi xin lỗi chạy à, đi cay ơi à, à, hiểu hiểu rồi ờ, hiểu rồi hiểu rồi hiểu hiểu <laughs> giờ sao đi cay trời ơi bả cảnh cháu mình như vậy luôn rồi đó là chưa kể là ông nhìn nè bà còn lắp nguyên cái cửa bằng sắt luôn bây giờ là khỏi vô luôn cây ơi à, à, à. chơi gì mà chơi chắc cớp với vợ nguyên một cái cửa sắt luôn nè bây giờ sao đây chẳng lẽ anh em bọn tôi phải trở thành ăn xin suốt đời hả mấy bạn ơi rồi tiền đâu mà tôi mua thuốc tôi bôi lên con mắt tím của tôi đây tôi sẽ không còn đẹp trai nữa mấy bạn fan sẽ không còn thích tôi nữa và sau đó là in sub không bao giờ xem video của tôi nữa à, à, à, à, à, à, à, à, buồn quá giờ sao đây Khoan, từ từ nhớ rồi ồ oh, tại sao mình lại không sử dụng cái cách này ta ui cay cay cay cay cay tôi có một cách này rất là hay ồ oh, tôi nhớ rồi cái gì cái gì cái gì cách đó chính là ủa tự nhiên bạn đưa cho mình cái sạn với là cái cúp để làm gì vậy phong <laughs> tất nhiên là tôi đưa cho ông cái sạn với cái cúp là để bọn mình đào đường hầm bí mật chui vô nhà chứ làm gì nữa trời ơi cách này cũng nghĩ ra được đúng, đúng là rồi. thông minh thông minh bây giờ nè tôi nói ông nghe là nha bả khóa cửa đúng không bả làm cái cửa bằng sắt đúng không thì mình không vô nhà được thì bây giờ mình chỉ cần đào đường hầm bí mật mực mình vô cái chỗ cái rương rồi mình lấy đồ thôi nè lấy trời ơi sao bạn thông minh quá vậy dạ, trời hợp lý bạn ơi mấy cái ông mà đeo kính á thường rất nguy hiểm bộ bạn chưa nghe câu đó bao giờ sao được rồi <laughs> con này tránh ra chỗ khác coi con này đứng này không chuyện nè trời ơi trời ok được rồi bây giờ á bạn phải phụ mình đào cái hố hiểu không rồi ok bây giờ mình sẽ đào cái hố từ đâu ấy ta cho nó an toàn đây được rồi bây giờ á chúng ta sẽ đào một cái hố từ bên cái ngọn núi bên kia qua tới bên nhà của sam luôn được không được đi đó bạn ơi nhưng mà khoan từ từ trước tiên là mình phải xem coi là cái rương nó nằm ở chỗ nào đã chơi mình sẽ đào ở gần lần đấy trước ok bạn phụ mình nè bạn phụ mình nè đào đào đào xuống đào xuống đào xuống này này ok ok để mình đào cho để mình đào cho để mình đào ok đào đào đào xuống đào xuống rồi tâm tầm này thôi đào sâu quá vậy tâm này thôi ok đào đào qua đào qua đào qua phụ mình phụ mình phụ mình đây đào đào đào đào đào đào đào đó bây giờ bọn mình chỉ cần đào sau đó là đi vô trong nhà hiểu không là mình thấy cái rương là được hiểu không đào đào đào đào đó ok chút đào anh đào mình thấy là đi sâu lắm rồi đó bạn ơi đi sâu lắm rồi đó ui cái gỗ nhà mình nè cái miếng gỗ nhà mình nè cái gỗ này cái gỗ này đào đào đào đào để mình để mình để mình để mình coi đập ra coi hey ủa sao còn một lớp nữa vậy ôi đào thêm lớp nữa ơi à, đây, đây, đây, đây. Ủa, đây rồi cái gương đây rồi lấy lấy kim cương lấy kim cương lấy kim cương lấy kim cương ê tào lao đừng có lấy bạn bây giờ bạn mà mở cái rương ra là nó phát ra tiếng động là bà sao mà phát hiện liền hiểu không ờ, vậy vậy bây giờ mình phải làm sao <laughs> mình đã nói là những người đeo kính thường rất nguy hiểm mà mình đã có cách xem mình đây rồi xong Ok, cuối cùng thì mình cũng đã xây xong một cái đường hầm bí mật vô cùng hấp dẫn <laughs> Ủa, ủa Vong ơi, mà cái này, cái này để làm gì vậy? Ờ bạn không biết là cũng phải thôi bởi vì á đây chính là một cái cỗ máy mà mình mới vừa chế tạo ra từ nay anh em mình giàu to rồi bạn coi nè nha cái máy này của mình á là khi mà ai đó bỏ kim cương vào trong cái rương này nè thì ngay lập tức kim cương sẽ được di chuyển xuống dưới đây và sau đó nó sẽ trôi trôi trôi trôi qua bên đây nó xuống cái hố này và sau đó là nó sẽ đi qua bên ngọn núi bên kia và bọn mình sẽ có được kim ừ. cương hiểu không wow, trời ơi sao thông minh quá vậy mình, mình tính mà... cái này là mình không cần làm gì luôn á không cần đụng tay đụng chân luôn đã quá đúng rồi mình không cần làm gì hết mà mình vẫn sẽ có hết được tiền lương của bọn mình được rồi bây giờ tôi với bạn đi qua bên ngọn núi đi rồi sau đó xem kết quả nè đi theo tôi đi đi đi đi đi đi đi, đi, đi, đi. đi Thôi trừ đứng đây mà hai ông nội kia không thấy đâu Chắc chắn là sợ rồi chứ gì <laughs> Mình quá là mạnh mà Thôi bây giờ bỏ kim cương vào đường không sợ gì hết trơn Trời ơi trời uhm, Đó xong ông ơi liệu nó có thành công không vợ mình lo quá à trời ơi bạn yên tâm đi một khi mình đã chế tạo cái máy này rồi thì chắc chắn là thành công yeah. bạn phải tin mình một tí nữa nha là kim cương sẽ rơi từ trong cái hang động này ra cho mình đó bây giờ bạn coi mình rồi nha một hai ba kim cương xuất hiện này nhìn nè đó thấy không kìa wow trời kiếm con thiệt nè hay quá mày ơi <laughs> à thấy chưa mình đã nói rồi mà cái máy này á nó sẽ di chuyển kim cương từ cái rương của sim vào cái ngọn núi này và bây giờ anh em mình từ nay chỉ cần qua bên ngọn núi này và đứng vào đây lấy kim cương là xong giàu <laughs> rồi trời ơi yeah. kỳ này anh em mình giàu rồi bạn ơi đúng thật là hầm bí mật của phong cận chế tạo là chỉ có là số dách thôi trời ơi mày thấy mình thông minh không thấy mình thông minh không thông à. minh quá trời ơi khoa học đúng là nhà tiếng chiến sĩ số 1 thế giới Trời ờ. ơi, mình đã nói rồi, mấy ông đeo kính thường rất nguy hiểm Mà bây giờ bọn mình phải à, tiêu cái tiền này thế nào vậy cay à, Trước tiên là bọn mình phải mua cho bọn mình những à, cái bộ đồ LV Gucci nè yeah. Đó, mua thêm mấy đôi Jordan mang vô nè Rồi sau đó bọn mình Đúng sẽ là... đi ăn Trời ơi, đi ăn cua hàng đế Đi ăn tôm hùm dạ, dạ, dạ, Alaska rồi, rồi, rồi. À, tiền, tiền mình, tiền mình, tiền mình, tiền mình Trời ơi, tiền của bạn Nhưng mà bạn nhớ lại đi Bà Simi á, trước đây bà giữ hết tiền của bạn rồi Bây giờ bạn có Còn tiền rồi bạn nữa. phải tiêu chứ Đúng rồi, phải tiêu, phải tiêu Đi Đúng rồi, rồi lấy, lấy, lấy, lấy lấy lấy lấy lụm lụm lụm lụm đi bạn lụm đi lụm đi lụm đi đó lụm lụm lụm lụm rồi ok bạn ơi và trong video này mình đã xây được một cái hầm bí mật vô cùng thú vị đó chính là cái hầm bí mật để bọn mình có thể lấy được quỷ đen của bọn mình lấy hết kim cương lấy lại tiền lương của bọn mình các bạn ạ à. để thì các bạn có thấy cái máy này hay hay không hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha còn từ bây giờ á phong với Kairon là giàu rồi nha bạn không còn sợ bà sim với bà sam nữa <laughs> còn video này mình nghĩ đến đây cũng đã rất là dài rồi cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc tại đây đây và nếu như mà anh em thích video này đừng quên để để cho mình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 chạy cây ơi chạy cây ơi trời đất ơi thấy cái bẫy vậy mà cũng phải bị bị phát hiện nữa là sao vậy trời tính ra cái này hoàn hảo vậy mà cũng bị phát hiện nữa chạy đi cây ơi dạ, trời ơi ờ, ờ, tạm biệt tạm biệt các bạn nha bye bye Hello team, hello team